Hello, xin chào tất cả các bạn Không biết là bây giờ thì à, các bạn đã có mặt ở phần phát trực tiếp này chưa? Nhưng mà hiện tại chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi Vì thế nếu như mà các em đã có mặt ở đây rồi Thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhá Được không nào? Các bạn ơi, đã có ai à, có mặt ở trong buổi phát trực tiếp tối nay cùng với chị chưa? Hiện tại chị đã đang có mặt ở đây rồi và chị sẽ có một chuỗi cái livestream để cùng ôn tập lại cùng với các bạn về những cái phần kiến thức chính ở trong từng tác phẩm Chị hy vọng rằng là với cái chuỗi livestream ôn tập cùng em này thì à, các bạn có thể học hỏi được ở đây về việc là chúng mình làm thế nào để ghi nhớ kiến thức một cách khoa học này, chúng mình à, tổng ôn lại phần kiến thức này và thêm vào đấy các bạn cũng sẽ có thêm những cái động lực để học môn văn trong cái giai đoạn cuối này nhá. Đồng ý không? Hello xin chào. Ừ, vậy là đã có khoảng 150 bạn đang xem phần phát trực tiếp này rồi. Xin chào các em, xin chào các bạn. Ok, xin chào các bạn. Nào, quay trở lại đây cùng với chị nhé. Chị đã chuẩn bị hết mọi thứ cho các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Và chúng mình sẽ cùng nỗ lực cùng với nhau nha. Đồng ý không? Rồi, ok, hơn 200 bạn rồi ạ. <laughs> bắt đầu được chưa nhở? Các bạn đã ổn định chưa? Chúng mình bắt đầu được cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay chưa? Rồi, xin chào. Rất là nhiều bạn đã lên xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi. À, ok, ok. <laughs> rất là vui đúng không? Vui bởi vì là có rất là nhiều bạn đang ờ, tham gia phần phát trực tiếp này cùng với chị 300 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá Bây giờ được 250 bạn rồi Nào 300 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với nhau Đây có lẽ là một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng để chúng mình ôn tập Chị cũng hiểu là như thế được không ạ? Đây là một trong số những cái giai đoạn cực kỳ quan trọng đấy Thế nên là ở giai đoạn này càng cố gắng tích lũy được nhiều kiến thức thì càng tốt được không ạ? <laughs> Đừng bảo chị đoán đề, chị làm sao đoán được đề <laughs> Rồi xin chào các em nhá, xin chào các bạn Nào đã có mặt hết ở đây chưa nhở? Các bạn đã có mặt hết ở đây chưa? Rồi, nào, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn với nhau nhá Bởi vì chị thấy là hình như cũng được 300 bạn rồi đấy Nào, bắt đầu nhá Các bạn ơi, ngày hôm nay Chị à, đi cùng với các bạn ở trong một ở trong một cái thi phẩm mà năm trước thì chưa có thi vào và đây cũng là một trong những cái điều mà chúng mình cần phải chú ý, đúng không ạ? Thật ra thì cái quy luật về việc là một năm vào thơ, một năm vào văn xuôi đã bị phá vỡ rồi. Bây giờ chúng mình chẳng biết được là cái quy luật như thế nào cả Vấn đề là như vậy Thế nên bắt buộc là phải học hết thôi Chẳng ai có thể khẳng định là năm nay thì sẽ vào một tác phẩm thơ Hay là vào một tác phẩm văn xuôi Thế nên là bản thân chị thì nghĩ rằng là Điều quan trọng là có điều kiện, có cơ hội Thì chúng mình cứ cố gắng ôn được càng nhiều thì càng tốt nhá Đồng ý không? Rồi, các bạn ơi, bây giờ sẽ bắt đầu cùng với nhau nha. Trước tiên, ngày hôm nay trong buổi đề trong buổi 01 này sẽ là thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Chắc hẳn rằng các bạn vẫn còn nhớ nhắc tới Tây Tiến. Nhà thơ Giang Nam đã từng phát biểu những cái cảm nhận của mình bằng một cái bài thơ mang tên là bài thơ ấy. Có những câu thơ rằng là Tây Tiến biên cương mờ lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng và bài thơ ấy con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu để xem là tại sao mà người ta lại mà tại sao mà Giang Nam ông ấy lại viết rằng là và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Được không ạ? Trước tiên nhá, cùng nhau hệ thống lại về một nhỏ tác giả. Được chưa ạ? Một nhỏ tác giả. Chị sẽ nói rất nhanh về vấn đề này thôi Để ghi nhớ thôi Đồng ý chưa ạ? Chị sẽ nói rất nhanh về vấn đề này thôi Ở trong phần tác giả này Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị Thứ nhất, đa tài Đây là cái cụm từ để nói về con người của nhà thơ Quang Dũng Đồng ý không ạ? Làm thơ viết văn soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Thế nhưng đương nhiên là cái tư cách trước tiên mà bạn đọc biết tới ông ấy và mến mộ ông ấy là tư cách của một nhà thơ, đúng không? Rồi, đây là ý số 1. Ý số 2 chúng ta sẽ thấy rằng nói về sự nghiệp sáng tác Thì đề tài mà người nghệ sĩ này theo đuổi trong số những cái sáng tác của mình Một là đề tài người lính và hai là đề tài quê hương xứ đoài mây trắng của ông. Ok chưa ạ? Nói về giọng thơ của nhà thơ Quang Dũng hay nói cách khác là về phong cách nghệ thuật chúng ta sẽ thấy đó là một cái giọng thơ mang trong mình đặc điểm đó là gì nhỉ? Hồn hậu, là phóng khoáng, là lãng mạn, là tài hoa hết sức lưu ý giúp cho chị. Và đây là một trong số những nhà thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Được không ạ? Thơ ca kháng chiến chống Pháp. Các bạn lưu ý cùng với chị những vấn đề này nhá. Ok chưa? Chốt lại là như vậy, không nhắc lại nhiều nữa, chỉ cần như thế thôi là được rồi, được không ạ? Chúng mình sẽ nói về phần hai nhỏ tác phẩm ở đây. Thật ra thì chúng ta nhắc tới bài thơ Tây Tiến Có lẽ là các bạn sẽ nhớ ngay lập tức tới một cái năm Mà chị nói với các bạn rằng là Cái năm đó là những cái năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp Cụ thể ở đây là năm 1948 nhé Chị nhắc lại một lần nữa, có rất nhiều bạn nhầm lẫn là bài thơ này được viết vào năm 1947 ạ. Nhưng không, bài thơ này được viết vào năm 1948. Đúng là năm 1947 thì Quang Dũng đã gia nhập binh đoàn Tây Tiến. Thế nhưng mà sau sau đó một thời gian không lâu, đến năm 1948 là ông ấy đã bị điều chuyển sang đơn vị khác rồi. Và khi mà điều chuyển sang đơn vị khác ấy thì đến năm 48 khi tham dự một cái đại hội thi đua ở làng Phú Lưu Tranh, nhà thơ này đã viết bài thơ Tây Tiến xong chốt lại là như vậy bài thơ này thì ban đầu có tên là nhớ tây tiến cơ nhưng mà sau đấy khi đổi tên thì chỉ còn lại là tây tiến thôi nói theo cái ý mà quang dũng tâm sự thì chỉ cần nhắc tới hai chữ tây tiến thôi là nỗi nhớ đã tràn về rồi thế nên đặt từ nhớ ở đầu tiên là thừa thãi thế nên tác giả đó đã không đặt từ nhớ ở đây đồng ý chưa ạ ok chưa nhá. Rồi, nào bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với cái đoạn thơ rất là quan trọng trong bài thơ Tây Tiến. Và chị đã ghi cái đoạn thơ ra đây để cho chúng mình dễ phân tích với nhau rồi. Ok chưa ạ? Các bạn ơi, không biết là các em đã có thông tin này chưa? Thế nhưng mà khóa học 10 ngày hiện tại đang có 50 suất vô cùng đặc biệt cho các bạn với mức học phí cực kỳ ưu đãi cho các em. Và ở trong khóa học 10 ngày này thì chị sẽ cùng với các bạn đi ôn lại về toàn bộ kiến thức nền của tất cả tác phẩm đấy. Thế nên nếu như mà bạn nào vẫn còn đang cảm thấy e sợ về việc ôn tập môn văn không biết ôn theo lộ trình như thế nào thì nhanh chóng nhắn tin về fanpage để có thể được uh, nằm trong 50 suất ưu đãi của học văn chị Hiên nhá. Còn bây giờ thì quay trở lại đây cùng với chị này Chúng ta có 8 câu thơ các bạn ơi Đây là 8 câu thơ mang trong mình nội dung Đó chính là một cái bức ảnh trực diện về những chiến binh Tây Tiến và những chiến binh Tây Tiến ở đây mang trong mình vẻ đẹp như thế nào nhỉ? Mang trong mình vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn, và bi tráng. Được không ạ? Hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Trước tiên, cùng chia bố cục với chị nhé. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, trong phân tích thơ thì có lẽ cái việc chia bố cục chính là việc quan trọng nhất. Thật ra thì khi mà chúng mình học kiến thức nền ấy, các bạn cũng nên ghi nhớ luôn cái này. Bởi vì chị nghĩ rằng sẽ thật là thiệt thòi nếu như chúng ta lại phải học lại hai lần. Thế nên là học đến đâu, rõ ràng khúc chiết đến đấy là tốt nhất. Ở đây chúng ta sẽ cùng chia hai hai và bốn câu thơ cuối. Bố cục của chúng mình sẽ là như vậy nhá. Hai câu thơ tiếp này, hai câu thơ đầu hai câu thơ tiếp và bốn câu thơ cuối. Có thể thấy rằng nếu như nói về bố cục của bài thơ Tây Tiến, chúng mình có thể chia ra thành bốn phần. Phần đầu tiên là 14 câu thơ đầu. Ở trong đó là hình tượng những chiến binh Tây tiến trên những chặng đường hành quân gian khổ. Và Quang Dụng cũng đã phát họa nỗi nhớ về thiên nhiên miền Tây, mang trong mình vẻ đẹp vừa thơ mộng, vừa trữ tình nhưng cũng vừa dữ dội và hung bạo đúng không ạ? Tiếp theo đấy 8 câu thơ tiếp theo là một trong số những cái đoạn phát họa lại về gì nhở? À, một trong số những cái đoạn phát họa lại về những chiến binh Tây Tiến trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo. Và ở tám câu thơ này, chúng ta có hình tượng người lính Tây Tiến mang trong mình vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn, và bi tráng các em nhá. Lưu ý giúp cho chị phần này, được không ạ? Còn cuối cùng chúng ta có bốn câu thơ cuối đấy thì chắc hẳn là các bạn cũng đều nhớ rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá Được không? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá. Hai câu thơ đầu tiên này. Chắc hẳn rằng là tất cả các bạn đang ngồi xem phần phát trực tiếp này đã có rất là nhiều bạn ôn tập bài Tây Tiến cực kỳ kỹ và đối với các em Tây Tiến chính là bài tủ. Sẽ có nhiều bạn nói rằng là Trời ơi, vào Tây Tiến thì vào tủ của mình rồi Tha hồ mà viết rồi, đúng không? Chị chỉ hy vọng là bài nào với các em cũng sẽ là bài như thế Bài nào cũng sẽ là bài tủ Bài nào cũng sẽ nhớ được thật là nhiều kiến thức Và triển khai những cái kiến thức đó một cách linh hoạt và chính xác nhất Thì đấy là cái mong ước, cái mong mỏi nhỏ nhoi của chị ở trong năm nay thôi Được không nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé Đã nói rồi đây là 8 câu thơ trực diện miêu tả về vẻ đẹp của những chiến binh Tây Tiến. Hay nói cách khác, với 8 câu thơ này thì nhà thơ Quang Dũng đã phục dựng lại bức tượng đài về những chạy, những chiến binh Tây Tiến một thủa, được không ạ? Mang trong mình cái vẻ đẹp hào hùng này, hào hoa này, lãng mạn này và bi tráng này. Thì ở đây cụ thể để xem nhé. Trước tiên, hai câu thơ đầu. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc một lần nữa cụm từ Tây Tiến lại xuất hiện ở trong bài thơ này. Tây Tiến chính là tiến về phía Tây, hiểu theo nghĩa là như vậy. Nhưng mà thật ra ở đây là tên gọi của một binh đoàn. Các bạn đều biết đúng không? Binh đoàn này thì được thành lập vào mùa xuân năm 1947 với thành phần lực lượng chủ yếu là học sinh sinh viên Hà Nội hay là trí thức Hà Nội. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường ra đi đúng không ạ? À, ra chiến trường Đúng không nào? Chúng ta thấy rằng là địa bàn hoạt động thì rất là rộng với nhiệm vụ chủ yếu ở thời điểm lúc bấy giờ. Đó chính là gì nhỉ? Đó chính là bảo vệ vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc và kết hợp với bộ đội Lào để đánh tiêu hao sinh lực địch. Ok chưa ạ? Thì nhắc tới Tây Tiến là chúng ta sẽ nhớ tới ngay cái binh đoàn được thành lập vào năm 1947 ở mùa xuân năm ấy. Đúng không ạ? Những chàng trai còn rất là trẻ. Và Tây Tiến đi kèm với hình ảnh, những con người ấy đi kèm với hình ảnh thứ nhất, không mọc tóc. Và cái thứ hai là quân xanh. Được không ạ? Không mọc tóc ở đây là nói về chất hiện thực được không nào? Có thể thấy rằng là những chiến binh Tây tiến thủa ấy, ấy là đa, đa số đều là đầu không mọc được tóc. Hay nói cách khác là tóc thì bị rụng hết. Thế lý giải vì sao mà tóc lại bị rụng hết như thế thì chị tin chắc rằng là các bạn cũng nhớ tới ngay một trong số những cái bài thơ cực kỳ nổi tiếng của nhà thơ Chính Hữu cũng viết vào cùng cái giai đoạn này. Chính hiệu có tâm sự rằng là anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vừng chán, vầng chán ướt mồ hôi. Có nghĩa là những cái cơn sốt rét rừng này, những cái thiếu thốn trong cái buổi đầu gia nhập vào cách mạng này và nơi rừng thiêng nước độc này đã khiến cho người lính bị mắc những cái căn bệnh ngoài da, bị mắc cái căn bệnh sốt rét rừng và rồi tóc cứ rụng hết mà không mọc lại được. Thế nhưng mà cũng có một cái cách lý giải khác cho cái việc là tại sao mà lại đầu gì ạ? tại sao mà lại là không mọc tóc? là bởi vì ở trong thời điểm đấy cũng đã có rất là nhiều những người lính họ sẵn sàng họ tự cắt đi họ cạo chọc đi cái mái tóc của mình được không ạ? À? Họ cạo chọc đi cái mái tóc của mình bởi vì với họ như vậy sẽ thuận lợi cho việc là đánh giáp lá cà với quân địch. Chính vì vậy mà mà những người lính thùa ấy còn được gọi là những anh vệ túm, những anh vệ chọc. Đồng ý không ạ? À? Lưu ý giúp chị nhá. Thế nhưng mà các em ơi, hiện thực ở đây dù là không mọc tóc hay dù là có một cái ngoại thể hình như thế nào ạ? À? Làn da xanh sao thì trong cái con mắt đầy hào hoa, phóng khoáng và lãng mạn của nhà thơ Quang Dũng, hình ảnh những chiến binh Tây Tiến lại được hiện lên một cách vô cùng hào hùng qua việc sử dụng từ đoàn binh và từ giữ oai hùng được không ạ? Qua từ đoàn binh và qua từ giữ oai hùng. Đoàn binh ở đây là để chỉ một cái lực lượng đông đảo, hừng hực khí thế, được không ạ? À? Và giữ oai hùm ở đây là muốn thể hiện cái tư thế làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất trời của những chiến binh Tây Tiến một thủa, sức mạnh đấy của hùm thiêng đấy. Được chưa nào? Nhá, lưu ý giúp cho chị Ok chưa ạ? Quân xanh ở đây muốn nói về làn da xanh sao? Nhưng đúng nhưng đó cũng có thể là màu xanh của lá ngụy trang trên những chặng đường hành quân của những chiến binh Tây tiến thùa ấy. Thế nên chúng ta có thể thấy rằng là ở đây Quang Dũng chưa bao giờ chưa bao giờ giấu giếm đi cái chất hiện thực ở trong những cái năm tháng mà những người lính Tây tiến đã sống Thế nhưng bằng cái góc nhìn hào hoa phóng khoáng lãng mạn của mình Thì Quang Dũng đã giúp cho chúng ta hình dung ra được về đoàn binh Tây Tiến Thủa ấy Mang trong mình một cái vẻ đẹp hào hùng Ok chưa ạ? Nhá, lưu ý giúp cho chị Mang trong mình một cái vẻ đẹp hào hùng Đồng ý không? Hiểu hơn không nào? Quan trọng là các bạn hiểu hơn nhá Chúng mình cứ bám vào từng chữ Chúng mình cứ bám vào từng biện pháp tu từ Chúng mình bám vào từng câu Thì chị nghĩ là cái việc học lại và ôn lại kiến thức của các bạn Sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều Đừng có sợ Thật ra thì Tây Tiến là một trong số những cái văn bản Mà các bạn tâm sự với chị rằng là Em cảm thấy nó đơn giản <laughs> đơn giản hơn so với những cái cái văn bản khác nhưng mà nói chung chị nghĩ là thật ra thì văn bản nào cũng nếu mà các bạn tìm ra được cách học ấy và các bạn thực sự yêu thích nó ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy nó đơn giản thôi còn nếu như mà nó đã trở thành gọi là kẻ thù số 1 của các bạn rồi có nghĩa là tự trong đầu các bạn đã ấn định cái suy nghĩ là tôi sẽ không thể nào nhồi được cái tác phẩm đấy đâu tôi sẽ không thể nào học và hiểu được tác phẩm đấy đâu thì chính cái suy nghĩ như thế sẽ khiến cho các bạn không bao giờ nắm bắt được tinh thần của cái phần văn bản các bạn muốn tìm hiểu đâu Hiểu ý chị không? Thế nên chị nghĩ rằng là trước tiên khi mà bắt đầu ôn nhá Khi mà các bạn bắt đầu ôn về gì ạ? Các bạn bắt đầu ôn về một cái văn bản ấy Thì chị nghĩ rằng là việc đầu tiên các bạn cần phải cho chuẩn bị cho mình một cái tâm thế Được không nào? Cái tâm thế của chúng mình ở đây là chúng ta sẵn sàng lao vào Được không ạ? Chúng mình sẵn sàng lao vào Chúng mình sẵn sàng lao vào chiến tuyến Ok chưa nào? Chúng mình sẵn sàng lan lăn xả Ok không? Đồng ý không? Nhá Rồi, nào, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với hai câu thơ tiếp theo Mắt chừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm các bạn ạ, à, người ta nói rằng là đây là hai câu thơ hay nhất trong bài thơ Tây Tiến Bởi vì hai câu thơ này đã nhốt trọn trong đó hai giấc mộng của trí làm trai thời loạn được không ạ? Đó là hai giấc mộng của trí làm trai thời loạn. Được không nào? Đó là hai giấc mộng của trí làm trai thời loạn. Được không ạ? Ban ngày gửi ánh mắt chừng và nuôi giấc mộng gì ạ? Về phía kẻ thù để nuôi giấc mộng đánh thắng quân thù. Nuôi giấc mộng đánh thắng quân thủ Ok chưa nào? Nuôi giấc mộng đánh thắng quân thủ Ánh mắt chừng ở đây là một cái ánh mắt nhìn đầy quyết tâm Được không? Đầy căm thù Và chứa đựng ở trong đó là cả cái sự quyết liệt Của những người lính trẻ trong thời điểm lúc bấy giờ Và ban ngày gửi cái ánh mắt đầy quyết tâm và đầy căm thù đó về phía kẻ địch Nuôi giấc mộng đánh thắng quân thù, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc Chúng ta thấy rằng là bất cứ một người con trai nào ra trận Bất cứ một người Việt Nam nào khi ra trận chắc hẳn đều mang trong mình những cái niềm mong mỏi và kể cả những chiến binh Tây tiến thủa ấy Họ ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc thế nhưng bản thân họ cũng sẽ mang trong mình một cái lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Được không ạ? À? Bởi vì ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Họ sẵn sàng hy sinh thân mình đấy, được không ạ? À? Và đây chính là cái giấc mộng đánh thắng quân thù, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Để rồi màn đêm buông xuống, những người lính ấy được trở về với chính họ trong một vẻ đẹp hào hoa. Họ nhớ về quê hương Hà Nội dấu yêu của mình, nơi ấy có bóng hình của những giai nhân. Được không ạ? À? Những cô gái Hà Nội mang trong mình vẻ đẹp yêu kiều, và đây là lúc họ trở về với phần lãng mạn chúng ta thường thấy ở những chàng trai Hà Thành ở độ tuổi 18 đôi mươi, nuôi giấc mộng giai nhân. Được không ạ? À? Vậy là ở đây chúng ta thấy rằng hai câu thơ này là hai câu thơ vô cùng đặc biệt bởi vì nó đã nhốt trọn ở trong đó thế giới ban ngày và ban đêm. Nhốt trọn ở trong đó gì nhở? À nhốt trọn ở trong trong đó hai cái giấc mộng. Đó là mộng chinh phu, mộng đánh thắng quân thù và mộng giai nhân, mơ về những bóng hình giai nhân, mang trong mình cái vẻ đẹp hào hoa và lãng mạn. Được không ạ? À? Ok chưa nào? Đồng ý nhá. Rồi, chuyển đến bốn câu thơ cuối của đoạn thơ này. Giải rác biên cương mồ viễn sử, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Được không ạ? À? Các bạn hãy lưu ý giúp cho chị một điều rằng là gì ạ? À, các bạn hãy lưu ý giúp cho chị một điều rằng đây là bốn câu thơ nói về hiện thực nghiệt ngã của những năm tháng ấy. Hiện thực nghiệt ngã này được miêu tả qua hình ảnh của những ngôi mộ nằm dài rác nơi biên cương và đây là những ngôi mộ xa xứ thậm chí còn không cả có một tấm bia ghi tên tuổi thậm chí còn không có một nén nhang thậm chí còn không cả có một vòng hoa hay là một giọt nước mắt đưa tiễn. Phải thừa nhận một điều rằng trong những năm tháng ấy, có những người đã có rất nhiều những người lính, họ dừng bước, họ chết trên chặng đường hành quân và những ngôi mộ được ở đây, được đề cập đến ở đây nằm dài rác nơi biên cương xa xứ. Chúng ta đã thấy rằng là gì ạ? Chúng ta đã thấy rằng là ở ở đây sử dụng rất là nhiều những cái từ ngữ Hán Việt như là biên cương này, như là viễn xứ này để thể hiện cái sắc thái trang trọng khi nói về cái sự hy sinh của những chiến binh Tây tiến thủa ấy. Họ ra đi khi mà bản thân họ rời ghế nhà trường Họ mang theo trong mình cái lòng quyết tâm vô hạn với một lời thề. Tôi gọi đây là một lời thề ạ. Được không nào? Tôi gọi đây là một lời thề. Và lời thề đó là lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh với hình ảnh chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Hãy chú ý ở đây nhá. Chúng ta nhìn thấy cái sự đối lập ở trong câu thơ này. Được không ạ? À? Chúng mình nhìn thấy sự đối lập ở trong câu thơ này. Đó là gì? Thứ nhất, chiến trường ở đây là nói về bom đạn cận kề, là nói về cái chết. Đúng không ạ? À? Nhưng đời xanh ở đây lại là hình ảnh nói về gì nhỉ? Về tuổi trẻ, về tương lai, về hy vọng. Và họ đã ra đi mang trong mình một cái tâm thế, một cái tư thế được miêu tả bằng một cái từ rất là hay. Một cái tư thế đầy ngạo nghễ của những người lính trong thời điểm lúc bấy giờ. Chẳng tiếc, đúng không ạ? Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh được không nào? Một cái cách nói mà giống như kiểu là coi thường cái chết ấy Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng Bởi vì chúng ta thấy nhá Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mà Quang Dũng đề cập đến sự hy sinh của những chiến binh Tây Tiến. Ngay trong cái khổ thơ đầu 14 câu thơ đầu ấy, khi nói về chặng đường hành quân chúng ta cũng đã thấy là Quang Dũng đã đề cập đến sự hy sinh của những chiến binh Tây Tiến thủa ấy rồi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa gục lên súng mũ bò quên đời rồi. Đúng không ạ? À? Lưu ý giúp cho chị thì ở đây lại một lần nữa nhắc lại về cái tư thế, về cái lòng quyết tâm, về cái lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Chúng ta thấy rằng là nhà thơ Thanh Thảo cũng đã từng viết là gì ạ? Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình. Thế nhưng cũng phải gọi là lấn cấn vài phút giây để tự hỏi rằng là nhưng tuổi 20 thì làm sao không tiếc? Nhưng mà để rồi trong một cái phút giây rất là ngắn ngủi đó lấn cấn như thế Ngay lập tức đưa ra một cái lời thề gì ạ? Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Và ở đây chúng ta cũng nhìn thấy cái tâm thế như vậy của những người lính thủa ấy. Được không nào? Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị nhé các bạn ơi, chị nhắc lại là trong khóa học 10 ngày của chúng mình ấy Thì chúng mình sẽ được học đầy đủ từ A đến Z luôn Thậm chí là còn đầy đủ hơn cả như thế này Chi tiết hơn cả như thế này Và chị sẽ còn hướng dẫn cho các bạn mọi thứ Từ nói chung là chi tiết nhất có thể Để các em cố gắng là đạt được cái số điểm cao nhất nhá Thế nên là chị hy vọng là sẽ được gặp các bạn ở trong khóa học 10 ngày Và như chị đã nói là vẫn còn 50 suất nữa và ưu đãi về học phí dành cho các bạn Thế nên những bạn nào mà chưa tham gia vào khóa học 10 ngày vào học vào cái giai đoạn giữa và cuối tháng 6 ấy Tức là cái thời điểm đấy là thời điểm sắp thi đến nơi rồi đấy <laughs> Mà không tham gia cái khóa học đấy thì chị nghĩ là các em sẽ tiếc hùi hụi luôn đấy nhá Rồi bây giờ quay trở lại đây Chúng mình có hai câu thơ cuối này Như sau Chúng mình sẽ có hai câu thơ cuối Áo bào thay chiếu anh về đất gầm lên khúc độc hành sẽ có nhiều người hỏi rằng là ở cái thời điểm đấy thì làm gì có hình ảnh áo bào? Phải không ạ? À? Làm gì có hình ảnh áo bào? Đúng không nào? Nhưng đúng là như vậy thật ạ. À. à, nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết những cái câu thơ ở trong tác phẩm của mình như thế này. Đó chính là Con nhớ anh con người anh du kích Chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn Chiếc áo nâu suốt một đời vá sách Đêm cuối cùng anh cởi lại anh để lại Ôi các em ơi các em có xem được không ạ? Các em có xem được không? Rớt hết rồi Rớt hết người của chị rồi Tôi khổ quá mà ấy Lác <laughs> quá các bạn ạ Rồi các em ơi các bạn có xem được không? Các em xem được không nhờ? Các bạn nhờ Các bạn có xem được không? Ổn chưa? Ổn chưa? <laughs> Không sao chấp nhận thôi Biết làm thế nào được Thỉnh thoảng nó cứ bị lác hoài như vậy ấy. Chị chả biết làm sao nữa Nhưng mà thôi Chấp nhận chấp nhận Nó cứ giật giật à Ok nếu như mà ổn định thì báo lại với chị nhá Nếu như mà ổn định thì báo lại với chị nhá Được chưa? Ổn chưa các bạn ơi <laughs> Ổn chưa các bạn ơi Nào Ổn chưa? Ổn chưa? Ok chưa? <laughs> Rồi đồng ý nhá Đồng ý đồng ý Ổn là tốt rồi Chỉ sợ lại mãi lại vẫn chưa xem được thì chết Đúng không ạ Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại nhá Với hai câu thơ cuối cùng này Tiếp đi chị đấy Nóng lòng quá nhở Đúng không ạ Ở đây chúng ta có hình ảnh này Áo bào thay chiếu anh về đất ở trong tác phẩm này, thứ nhất, sử dụng cái hình ảnh anh về đất với biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh được không ạ? À? Sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh để giảm bớt đi cái sự đau thương. Thật ra ở đây là nói về sự hy sinh của những chiến binh Tây Tiến. Sự hy sinh của những chiến binh Tây Tiến. Thế nhưng mà lại dùng gì ạ? Hình ảnh đó chính là hình ảnh áo bào để cho chúng ta thấy được rằng là vốn dĩ đây là cái loại trang phục mà chỉ dành cho vua chúa, cho quý tộc, cho quan lại, cho những vị tướng quân thôi, đúng không ạ? Nhưng ở đây bây giờ lại dùng cho hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến. Thật ra mà nói ấy, thì những chiến binh Tây Tiến khi mà họ hy sinh ấy, đôi khi họ trở về với đất mẹ trong hình hài nguyên sơ nhất, thậm chí còn không cả có một tấm chiếu cơ. Bởi vì hoàn cảnh lúc bấy giờ khó khăn mà những người lính chết, chết trận quá nhiều như vậy Đúng không ạ? Các anh chỉ trở về với đất mẹ trong hình hài nguyên sơ nhất thôi Nhưng hình sử dụng hình ảnh áo bào ở đây để thể hiện cái sự trân trọng trước sự ra đi của các anh và để rồi dòng sông Mã lại thêm một lần nữa xuất hiện ở trong trang thơ của Quang Dũng. Ngay từ câu thơ đầu tiên, sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, thì bây giờ là sông Mã gầm lên khúc độc hành được không ạ? À? Sông, sông Mã gầm lên khúc độc hành Hình ảnh con sông Mã được sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa ở đây Với hình ảnh gầm lên một khúc độc hành Để nói về gì nhở? Sông Mã bây giờ không chỉ còn là một dòng sông biểu tượng cho Tây Bắc nữa Mà dòng sông Mã bây giờ đã trở thành con chiến mã trung thành Chiến mã trung thành đã trở thành một chứng nhân lịch sử một con chiến mã trung thành đã trở thành một chứng nhân lịch sử phải không ạ? À? Và thét lên một tiếng kêu đau đớn khi chứng kiến những người lính, khi chứng kiến những chiến binh Tây Tiến hay hay là gì ạ? À? Hay là những vị tướng quân của mình ngã ngựa được không ạ? Những vị tướng quân của mình hy sinh trong trận đánh đó. Và chúng ta thấy rằng là hình ảnh của sông Mã là biểu tượng thiên nhiên hùng vĩ của mảnh đất Tây Bắc. Chính vì vậy mà khúc độc hành này bây giờ đã trở thành khúc điếu tiễn đưa chiến tiễn đưa linh hồn của những chiến binh Tây tiến nhưng lại mang tầm vóc thiên nhiên vũ trụ. Tầm vóc thiên nhiên tầm vóc thiên nhiên vũ trụ được không nào? Ok chưa ạ? Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Ok chưa ạ? Đồng ý là như vậy nhá. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là vừa rồi với cái phần phân tích của chị với 8 câu thơ đầu ở trong bài với 8 câu thơ trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng thì có lẽ là các bạn cũng đã hiểu hơn về cái đoạn thơ này rồi đúng không? Các bạn ơi, các bạn có hiểu những gì chị Hiên vừa nói không? Vừa trao đổi cùng với các em không? Các bạn có gì có hiểu những gì mà chị vừa nói và trao đổi cùng với các bạn không ạ? Đây là 8 câu thơ nói về hình tượng những chiến binh Tây Tiến. Được không ạ? Ta phục dựng lại bức tượng đài về những chiến binh Tây Tiến một thùa mang trong mình vẻ đẹp, hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Nhá, lưu ý giúp chị, dù như thế nào thì khi phân tích thơ, cái việc chúng ta phân chia bố cục là rất quan trọng nhá. Các bạn không bao giờ được quên cái việc đấy nhá. Đồng ý không? Và chị sẽ luôn luôn khoa học cho các bạn ở trong cái này Để các bạn có thể ghi nhớ một cách đơn giản nhất Các bạn kiểu sẽ không bị sợ nữa ấy. Bởi vì chị biết là nhiều bạn học nhiều kiến thức nền quá Các em hay bị sợ Các em hay bị cảm giác là mình không thể nào mình nhồi nhiều cái kiến thức đó vào như vậy được Chị mong là gì? Chị mong là các em học đến đâu phải nhớ đến đấy Đấy là cái mục tiêu của chúng mình nhá Học đến đâu nhớ đến đấy nhá Lưu ý giúp cho chị Với bài thơ Tây Tiến này thì Quang Dũng coi Đây là một cái chuyến hành trình Để một mình ông quay trở về với nỗi nhớ thương Hay nói cách khác chính là khúc độc hành của nỗi nhớ thương Với bài thơ Tây Tiến này Quang Dũng cũng coi đây là một cái nén tâm nhang Để ông kính cẩn nghiêng mình Dâng lên anh linh của những người đồng đội đã mất và chúng ta thấy được rằng là Quang Dũng đã thực hiện rất trọn vẹn cái điều đấy ở trong tác phẩm này của mình. Và chính vì điều đấy mà bài thơ Tây Tiến đã trở thành bài thơ gì ạ? Và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Được chưa? Và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Được chưa nào? Đây sẽ là cái phần kiến thức đầu tiên cái hôm nay chị chia sẻ cùng với các bạn. Và hãy nhớ nhá, đăng ký ngay khóa học 10 ngày cùng chị Hiên để có thể ôn tập lại toàn bộ kiến thức về đọc hiểu, nghị luận xã hội và cả nghị luận văn học nữa để có những người đồng hành cùng với mình trong chuyến hành trình săn 8 cộng và 9 cộng văn nha. Và đừng quên là chúng mình vẫn còn 50 suất ưu đãi về học phí dành cho các bạn nhanh tay nhất đấy Nhanh tay nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiền nhá Còn ngày hôm nay thì chị sẽ chỉ tạm dừng phần phát trực tiếp của mình tại đây thôi Và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi tối ngày mai nhá Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ và mát mẻ nha <laughs> Đồng ý không? Tạm biệt, bye bye